ờ, chào anh Lâm Ô Long dạ. Chào em Dạ Khỏe không em? Dạ em khỏe anh à, Dạ à, Hôm nay à, có dịp em ghé à, thăm anh Với lại à, em cũng có chuyện muốn nhờ anh à, Thật ra chuyện là em với à, bạn gái em quen nhau được 3 năm á Thì cũng sắp tới ngày kỷ niệm 3 năm quen nhau bây giờ em đang không biết là em nên tặng món quà gì đó nó ý nghĩa em mà lấy lòng bạn gái em thì nhờ anh tư vấn wow <laughs> em làm anh tưởng một chuyện gì rất là quan trọng và nghiêm trọng luôn cái chuyện mà nhờ tư vấn về trang sức đúng không sở trường của kỳ là luxury là sở trường của anh à, anh sẽ ờ, nhờ một bạn nữ xinh đẹp lấy cho em một cặp nhẫn mà ý nghĩa gắn kết giữa hai bạn lại và mẫu này rất đẹp mà bạn nữ đem lên cũng rất dễ thương nữa. Oh, yeah. Dạ. ok em okay. em ơi dạ em gửi anh wow sao ờ em sao Ôi. nhìn nhẵn hay nhìn gì hay là không ấy em mua chiếc thêm tặng cho bạn ôi, no, no, ôi vậy chết em anh ơi sao em có đồng ý uh, nhận món quà từ anh long đẹp design này không <laughs> dạ được vậy thì tốt quá ạ à. dạ <laughs> sao vậy em có đồng ý không em không dám với mình rồi vậy quay trở lại vấn đề chính đi nha dạ. à, đây là cặp nhẫn mà một trong những cặp nhẫn anh rất là thích bởi vì um, cặp nhẫn này cả tâm huyết tinh hoa ờ, của thiết kế cũng như là đến lúc mà hoàn thiện sản phẩm à, mẫu này thì ở ngoài kia thì chắc chắn cũng có thể có một số mẫu tương tự nhưng mà đây là sản phẩm cao cấp luxury kỳ lân được tinh hoa xử lý từng chi tiết một để được một cặp nhẫn mà đẹp như vậy em có thể ờ, lấy lên thử cho anh Long dạ mỏng nam mà dạ cho em xin phép dạ. dạ à xoay được nha em à, nó xoay được không ừ, xoay à, lúc mà em buồn buồn không biết làm gì á em uh, xoay cho uh, nó giải trí relax cũng được hoặc là nhiều lúc mà giận hơn người đó em kiềm chế lại em muốn làm gì người yêu em á thì em nhớ lại là chiếc nhẫn này em xoay em thay cân dặn nhá em xoay này em cầm xoay nè không đùa thôi nhẫn này xoay để vui giải trí cái kia là đùa thôi vui thôi nha và đeo đẹp đặc biệt là với những cái tay mà có cái xương tay nó là chỗ đây à cái tay nó to bên trong nó nhỏ thì mình đeo những cái chiếc nhẫn mà nhỏ nó sẽ bị nó không nó không được tức là nó, nó chạy tới chị luôn mà nó nó rộng yeah. Dạ. vô đây nó chặt à. nên mà đối với những chiếc nhẫn mà bản to như thế này á mình đưa vào tay á thì nó sẽ là nó làm cho đều của tay nó sẽ nó nối lại giữa kiểu như nó che cái phần lõm của cái phần, phần nhỏ của cái trong cái xương tay thì nó sẽ đều lại với cái mắt xương cả xương của cái tay này em thấy ưng ừ, anh kiểu cái này nó sẽ